Xin chào anh em thì à, tôi à, cũng đang à, chuẩn bị à, đi chơi chuẩn bị số tiền này để đi chơi đây đấy thì cũng à, test cái máy để kiểm tra độ hiệu quả của nó cũng nhân tiện để làm cái clip này để chia sẻ với anh em à, để em biết được hiện nay tất cả các sân chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài lá đều có những đồ chơi công chuyện hiệu quả cho nên là anh em đi chơi em chơi 5 năm hay em chơi xanh chín thì đương nhiên anh em là người thua cuộc anh em nhé đấy thì anh em cố gắng theo dõi clip này tôi muốn chia sẻ cho anh em những em đang thua thai đấy thì à, anh em đang tìm hiểu những đồ chơi câu chuyện đấy thì có thể thông qua clip này để tìm hiểu để sở hữu cho mình một cái đồ chơi hiệu quả em nhé thì đây nó là một số quân hộp chọn đây nhé đấy, sẽ lấy ngẫu nhiên bất kỳ ba hộp thì những hộp này đã được chính tay tôi bo phá góc cạnh em nhé thì với cái đồ chơi ngày hôm nay đây là công nghệ mới nhất hiện nay anh em nhé đấy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 hột 11, 12, 13, 14 hay hột chợ, hột công chuyện đều được em nhé Đấy. Sóc xong 23 giây là máy báo xong máy báo hai rung đây anh em cũng nghe rõ cái nhịp rung của nó không máy báo hai rung nhé anh em đánh trăm triệu vào tài thôi tài này ok tài này 12 nút ok thì với công nghệ này đang được rất là nhiều anh em quan tâm và áp dụng vào sân chơi của mình rất hiệu quả em nhé tiếp tục báo hai dung đánh trăm triệu vào tài ok tài này ok chưa anh em đây tôi sẽ chuyển qua cái bộ uh, à, 12 bộ câu chuyện anh em nhé cái máy này thì dung rất là êm anh em nhé đây tôi để đây để em cùng cảm nhận cái nhịp rung với tôi còn anh em để trong người ấy, thì một mình anh em cảm nhận được cái nhịp dung của nó người một cách không thể phát hiện được anh em nhé như tiếng này đây máy báo một dung một dung thì anh đánh trăm triệu vào xỉu anh em nhé lưu ý nhé một dung là xỉu hai dung là tài anh em ạ xỉu này 10 nút ok chưa đây tôi sẽ cầm trên tay nhé để em thấy được là nó không hề phát ra tiếng kêu hay tiếng động nên cho cho nên anh em yên tâm áp dụng vào mọi sân chơi đấy như tiếng này đây máy báo hai dung hai dung anh em tiếp tục 100 vào tài lưu ý nhé đấy em chỉ cần đánh đèo tay là được ok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 đây là bộ hột chợ chính tay tôi bò phá góc cạnh nổi hoàn toàn bình thường còn đây bộ hột công chuyện em nhé tóm lại là cái máy này của mình có thể áp dụng trên mọi hột tài xỉu Đấy, hay mọi nắp đĩa và chống mọi tiếng ồn cho anh em em nhé thì anh em quan tâm tới cái máy nghe hột tài xỉu này thì có thể liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em